đây là cái lưỡi chuyên uống này còn đây là cái lưỡi cày lật thì đối với cái lưỡi chuyên luống này thì các bác có thể sử dụng để uh, vét rãnh này vét rãnh để làm đúng rau đây đây chính là nó đây cái mũi cày của nó đây và cái phần đuôi này phần đuôi này là để các bác gắn vào phần phần đuôi của máy sới đối với những cái dòng máy sới ờ, hiện nay ấy, dòng máy mới máy 170 173 178 86 188 và máy Honda thì ờ, cái phần đuôi đều tương thích kế với cái ờ, cái, cái trục này thì, các bác chỉ việc gắn ừ, vào cái chốt này thôi lỗ này thôi gắn chốt vào cái lỗ này còn đối với những cái dòng máy bãi ấy. dòng máy bãi thì khách hàng bên em thì thường là lấy về và phải chế thêm cái củ để có thể lắp được vào phần đuôi của máy sới còn đây là chi tiết về cái lưỡi chi luống lưỡi chi luống này thì các bác có thể chỉnh được độ rộng của cánh độ rộng của cánh để vét vét rãnh thì ờ, độ hẹp của nó thì rơi vào độ khoảng 12 đến 15 cm kèm nhất là 12 12 đến 10 ờ, đến 10 ờ, cm còn rộng rộng thì có thể lên tới uh, khoảng 40 cm rộng rãnh là 40 cm bằng cách là chỉnh cái độ cánh này bằng các ốc ở khu vực này và chính này đây, đây chính là cái lưỡi chia luống đây là cái lưỡi chia luống này còn cái này là lưỡi cài lật cái lưỡi cài lật thì nó chỉ có một bên này thôi nên là đối với những hộ mà sử dụng máy máy bãi máy mà có cái mã lực của nó, độ khoảng 2,5 à, đến 3 ngựa thì nên sử dụng cái này cái này nó nhỏ gọn hơn rất nhỏ gọn đấy là tùy theo mục đích sử dụng tùy theo cái máy hiện tại của các bác là loại gì thì mình dùng một trong hai cái ờ, chia luống này cho nó phù hợp